hiểm ở đây Nên mình và Sammy sẽ phải tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi căn phòng khổng lồ này Liệu mình và Sammy có trốn thoát được hay không? Thì hãy xem hết video là biết nha <laughs> À mà quên, trước khi vào video này các bạn hãy để lại cho mình một like, một share Và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình Để có thể đón xem những video mới nhất từ mình nha Còn bây giờ thì vào video này nào, let's go Oh my god, Sammy ơi, chúng ta đang ở đâu thế này? trời ơi chỗ này chỗ nào vậy Ôi, Ôi nhìn là hoắc luôn phải nhà mình đúng không? Ừ. Nhà Trời đâu ơi. Này đâu. Mấy bạn ơi, hiện tại là mình và Sammy đang bị nhốt ở ở đâu cái này Sammy? Bà biết chỗ này chỗ nào không? Ai biết được. Nhìn con quen ha, tự nhiên có cái xe đồ chơi nè, có búp bê, có con chó, có bông nè. đây có khi nào là trong cái nhà đồ chơi không? Ừ. Nhìn ờ ừ, ừ, tôi thấy cái chỗ này cũng giống như là một cái căn phòng rồi là có rất nhiều đồ chơi hay sao á. Ê mà khoan từ, tính ra nè mấy bạn nhìn nè, hình như là mình để ý là ở trong căn phòng này nha là nó siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Ủa Sam, rốt cuộc là do căn phòng này nó siêu to khổng lồ hay là do hai đứa mình biến thành tí hon vậy? Tôi nghĩ là tụi mình biến thành tí không không có biết sao không ừ. nhìn sao? nè đầu kia kìa có bạn búp bê siêu to khổng lồ đâu kia kìa ôi trời tính ra ở đây có nhiều thứ ơi sao sam tôi thấy bên dưới này có ai nè sam xuống xuống xuống xuống xuống dưới xem thử xuống xuống xuống dưới xem thử ngoài đường ngoài đường ngoài đường về đi từ từ để tôi xem coi ui sao ơi hình như cái này không phải là con người cái này hình như là con búp bê sao á oh my god búp bê baby là em marido nè ôi, bên bên đây cũng có nè ô. À, tôi biết rồi ba ơi tôi biết rồi cái này là nhà đồ chơi Trời ơi các bạn ơi Như vậy có nghĩa là hiện tại mình và Sammy đang bị lạc vào trong thế giới đồ chơi các bạn ơi Trời như vậy có nghĩa là bọn mình đã bị biến thành những con đồ chơi hả? Bọn mình ờ. sắp bị biến thành búp bê hay sao? Không chị đâu tự nhiên tôi biến thành búp bê kỳ vậy tôi có làm gì đâu Trời ơi dạ. chết rồi bạn ơi không xong rồi kiểu này là mình với Sammy là phải tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi cái gọi là thế giới đồ chơi này mới được chứ bọn mình không muốn trở thành đồ chơi đó bạn ơi ờ. Oh no mà bây giờ bây giờ làm cách nào để thoát ra ngoài được giờ sao ai biết giờ hỏi chị búp bê chị ơi chị ơi chị biết chỗ nào ra ngoài không ơi bà có biết nói đâu mà bà hỏi tao lao trời khoan từ dạ ở bên đây ở bên đây có cái cục gì nè sao cục lego hả cục lego lego ui chi vậy nó quay ui lòng chồng vậy tôi lụm được nè ô dạ. ủa mà khoan lụm được ui có khi nào bọn mình phải gọi là đi kiếm những cái mảnh lego những cái đồ này để bọn mình có thể thoát ra khỏi đây không sao ừ. à tôi biết rồi cái này là bắt thu thập lego xong rồi cho mình ra khỏi đây á không ừ. Ờ. dụng giao dịch bằng lego á tôi nghĩ tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải kiếm lego sau đó là ơi ở bên đây là sam tôi thấy ở bên đây là nó có à, mấy cái đồ gì nè mấy cái đồ chơi gì nè chắc là mình sẽ gọi là thu thập mấy cái lego sau đó mình sẽ rắp ráp thành mấy mấy cái đồ nè thì mình mới thoát ra ngoài được hay sao á trời trời khó dữ vậy trời ơi tính ra là ở trong đây cái gì con robot ui ơi sao mày nhìn tôi đây? ui trời tôi là ngồi lên Ôi được con robot luôn là sam xịn chưa xịn chưa nhưng mà con Ôi, robot này đó. con robot này màu hồng nhìn nam tính quá trời Trời okay. đó tôi cái này là nam tính này đó màu hồng nữ tính là cho tôi đó trời ơi đi khỏe vậy đó thôi thôi thôi ơi nhìn ghê quá sao ơi ôi từ từ để mình đi qua đây mình coi coi bên đây có gì không nha dạ. ôi trời sao ơi bên đây có con cá sấu nè không biết cái đánh mình ta ui nó quýnh tôi nó quýnh tôi ghê quá Ôi trời mấy cái đầu này ghê Ê ông Phong cái mập mà chọt chọt ông chống tay ông y chang luôn trời trời ui lật ngửa đây ôi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy trời ơi mấy con này nó nguy hiểm lắm sao ơi nó quýnh tôi mất quá trời ờ. máu luôn nè bây giờ bây giờ tôi không không tôi tôi thấy trên kia có cục lego kìa phong ơi có cục lego kìa đâu cái gà màu xanh cái đuôi chó kìa đó ok ok để tí nữa mình lên để coi trong đây có đồ gì không đây cái gì đây ô cái đồ để mình lên dây cót nè ồ trái tim của robot em ơi em là ai trái tim của robot robot em ơi em là ai cần vâng, lên dây cốt yeah. Dạ. bên em đến ngày mai <laughs> ok còn này là gì đây ui kẹo kiếm. và kiếm oh yes hmm. ok sam bây giờ tôi sẽ chia cho Rồi. sam à, một nửa kẹo nè phong sẽ lấy hai kẹo sam lấy hai kẹo đi để phong lấy cái kiếm này làm gì vậy cái kiếm này phong sẽ bảo vệ cho sam hả kiếm này kẹo này làm gì vậy ăn hả kẹo này để ăn chứ để làm gì mà từ từ tôi ăn tôi tôi hồi máu rồi ui được được được ăn kẹo này hồi máu được nha ok rồi bây giờ chiến đấu thôi qua đây chiến đấu với mấy con mấy con mấy con cá sấu nè từ từ mấy con cá sấu này mình mình, mình có đánh nó để mình lấy đồ được không ta ừ. Ôi. tôi nghĩ là không á phong tụi mình đi thu thập đi thu thập đi phong ơi thu thập hình để như lấy là cái logo á hình như là mấy con cá sấu này mình chỉ có thể đánh nó lật ngửa thôi sao mà ủa gì đây ủa cầm cầm dây thun tôi làm được cầm dây thun để làm gì vậy ủa có con cá sấu sau lưng ba kia chạy chạy chạy chạy leo đây à, leo đây chạy chạy kêu hồ lên đây lên đây lên đây lên đây ui trên đây có thêm một cái khối lego nữa nè ok vậy là hai khối lego Ồ, thôi bây giờ Sammy tôi với bà chia nhau ra mỗi người đi một đường kiếm đồ đi. Ok hợp lý. Ui, tôi thấy tôi thấy bên này có, bên này có, bên này có. Bây giờ là Phong sẽ gọi là dùng Phong là Phong có có kiếm nè. Phong có kiếm nè để Phong chiến đấu với mấy con cá sấu trời trời mấy con cá sấu lại gần mình. Ai da. Ui nó quýnh mình đâu quá bạn ơi. Chị chị chị. cái hộp gì đây từ để Phong mở. Ôi có cái hộp gì nè Sam. gì vậy nguyên cái đầu đến bực ui ui ui ui ui ôi bị bị đông bị đông oh my god ui trời trời sam sam sam sam sam ơi dạ ở ở ở bên đây phong phong thấy có mấy con gì tím tím này nhưng mà phong nhìn bọn nó là phong thấy cái mặt bọn nó là phong biết chắc là chắc chắn là nó sẽ là gì ta dạ. vai phản diện là tôi chắc luôn mà đâu dạ, vậy cái xấu đuổi trời ơi ghê quá ui có miếng chó gì thương nè con gì vậy phạt chó không lầm lầm lầm ô my god trời chơi lầm à, đây, đây, đây. ui tôi được tôi thấy sam rồi tôi thấy sam rồi sam ơi cẩn thận có cái có cái cục gì nó rớt cái kia kìa đây đây đây cục cái cục đó mình lượm để mình chế để mình mình chế tạo đồ hay sao đây đây từ từ để tôi quýnh tôi quýnh mấy con này coi mình có lấy được đồ ăn từ nó không mày mày mày ui ui có cái ghim có cái ghim hình à, như là nó rơi đồ cho mình để mình chế tạo hay sao á ok lượm lượm lượm cục đó đi sam đây lượm rồi bây giờ à, bây giờ tôi hết đồ ăn mất tiêu rồi tôi đang đói bụng quá ở cái cục pin nè sao sao pin lên lên lên lên lượm cục pin đây để tôi tôi tôi quýnh cái con này bên dưới này cục pin à. ok trời ê chừng này mày chết tao được con gì chưa ừ. ui con gì vậy ui mà kiểu con nhìn ghê quá vậy dân lạc hả ui tà heo con dân lạc mà nó còn gắn thêm cái cái cái cái gì cái nhìn nhìn như con nhện nó sao ơi nhìn ghê quá à mày oh my god từ từ tôi quên á Ôi. Ôi con này con này mở dân làng nó thề luôn nhìn ghê luôn á. Nó rất cái viên nè. Ok là tôi tôi tôi tôi quýnh Sam sao quấn quấn phụ tôi đi. Sao quấn bằng tay cũng được. quấn tay, tôi quấn tay. Đó, nhảy nè, nhảy nè lâm ba da nhảy nè, nhảy. ta cùng kêu vũ như đền đồng bồ nè. Mala alaba chap. Ta cùng kêu vũ như điệu mambo. Rồi xong quýnh beo rồi. Đó trời. Tôi chết queo luôn. Trời ơi. Tôi quấn tay mà con chưa bị vết nè. Nó quấn hội đồng tôi, tôi đâu có muốn đâu. Trời ơi. Mày mày mày Ui con dân làng này đánh đâu lắm nha Sam nha Nó quýnh tôi một phát mất quá trời máu luôn à Thôi tôi click vào đầu không ai đụng được tôi luôn không này nè thấy không tại vì là tôi đang tắt tiếng game cho nên tôi không nghe được tiếng mà nó sau lưng tôi mà nó tấn công từ phía sau lưng tôi á cho nên tôi không tôi cũng tắt chứ bộ tôi cũng tắt chứ bộ đó tôi đánh ba con này thấy chưa ba Ê, Sam ơi làm gì sam sam sam sam sam tôi thấy có một gì? cái hang hình như cái hang này tôi thấy quen quen nha cái hang này giống um, cái hang trong uh, tôm và Jerry á Sam cái hang của con chuột á bên trong của con chuột thiệt luôn nè Tôi thật hả? Không có chơi xem thôi Con chuột siêu to khổng lồ luôn Trời ơi Ê nó đuổi tôi kìa Ghê quá Con này phải che đi rồi Bắt nó đi Con này ghê quá Từ từ tôi quýnh quýnh quýnh quýnh phủ phủ phủ tôi phủ tôi Đây tôi dùng tôi dùng cái ghim tôi chém nó nè Trời ơi Ôi ơi Có chừng có chừng có chừng có cái bẫy có cái bẫy Có cái bẫy Cái này là cái bẫy nha Có chừng có chừng đập đập trúng cái bẫy nha Ok con chuột con chuột của mày mày con chuột ok Ê, vậy là tụi mình là Tom đó phong, mình còn mấy con này là Cherry người ta là chuột cherry, chuột cherry chứ chuột Cherry là chuột gì mà nói à <laughs> ơi hình như trên đây mình leo lên để mình kiếm đồ sao sam để ý nha coi có đồ gì đây em lên từ từ lên từ từ đó lên từ từ ông cứ lên ông lên đi lên cao lên tìm nha có cái bẫy trên đây nè coi chừng coi chừng dặm xuống cái bẫy nha đâu <gasps> ê con kia phao á nhảy qua nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy qua cái bẫy cái gì vậy sao bà nước cái vậy sam quá trời ơi may quá ghê không hợp thôi thôi thôi ê trên kia có cái ghim kìa bên này có cái ghim nè khổ bà ghê luôn á có cái mỏi có cái có mỗi cái ờ, gì ta cái cái cái cái cái bẫy nhỏ xíu thôi mà sam qua cũng được sam nước quá bạn ơi nếu mà mình dụ con con chuột nó, nó đạp vô vô vô vô vô cái bẫy sao ta lại đây là chuột đánh tao đi thì nó sẽ là lên trên đường thôi nó nó bị dính bẫy nè sao nó bị dính bẫy nè mày mày nè mày ngu á mày ngu á <laughs> mày dính bẫy nó gần chết rồi tôi cá chắc nó gần chết đây nè à, à, à, chết lâu vậy Ê, ok sao con đây ta tôi con chuột ngu thiệt luôn á sao nó thấy tôi thấy tôi đứng ngay ở ngay kê bẫy mà nó cũng chạy lại chỗ tôi tôi nó đâm nó nó bị đâm quá trời luôn wow chúng ta có thể lụm đồ và chế tạo được vũ khí đâu nè Ô, con chó nè sam để tôi chế thử một con chó bằng bằng đồ chơi coi ok đây không Đây có nhiều và đồ lắm nè con khủng long bằng đồ chơi ồ tôi chế được đồ chơi nè sam wow Đâu? Đâu? Mình có đồ chơi là sao? Ui, ôi Sam dễ thương quá Sam, nhìn nó Sam Ủa đâu vậy? Vậy <laughs> thôi, coi Coi coi nó nó có đi theo tôi không? Coi nó có đi theo tôi không? Ủa sao nó không đi theo tôi ta? Sao ta mặc có đồ không? Chết tôi lỡ quýnh rồi. Ở sao mới tôi tôi lỡ quýnh con chó. Trời Trời ơi, nó, nó chiếu là ve chết veo tôi luôn Ok, vậy thì bây giờ là mục tiêu của Phong nha Để có thể, Phong nghĩ rằng là để có thể chúng ta thoát ra được gọi là cái chỗ này á Thì chúng ta cần phải có một cái gì đó giúp chúng ta gọi là leo lên trên cao thôi nhảy bay, ra ngoài bay, cửa sổ Bay, bay, ừ. là cái máy bay này nè không? Hmm. tìm Cái máy bay Vậy này ngồi lên được không? Được chứ ừ. Bây giờ nha không Sammy sẽ chế cái máy bay đi Phong sẽ chế con robot Ok Để chúng ta xem coi chúng ta có thoát ra ngoài đây được không nha Ok đi thôi Em có bán đồ nè bạn ơi Em có bán đồ Lego bán đồ hẹn chị Cái Lego bán đồ được nè ui được được được vậy là bây giờ mình rồi. sử dụng khói lego để mình mua đồ à ui mua được cái kiếm đồ luôn nè cái là mình sẽ mua mình cái kiếm đi các bạn ờ uh, mua cái kiếm rồi. để có cái quýnh quá vật <gasps> đấy rồi đủ rồi nha Ủa sao không lấy được đây rồi tôi chế thức game bay rồi nha tôi là tôi thấy là gọi là chế mấy cái đồ chơi này là cần nhất hình như là cục pin hay sao á cho nên tôi sẽ đi lượm thật là nhiều pin bay bay rồi nha đây máy bay xuất hiện thấy chưa tôi có máy bay rồi Tiền bay được không bay khoe. có bay được không có bay được không không đặt được ủa đây đây đây wow trời ơi máy bay một người lái hai người vô nhìn đẹp quá hả à. quan trọng là có bay được hay không bà ơi bà cứ bà khen cái máy bay hoài bay lên sao hiểu luôn ui hai con pin nè trên này có quá trời đồ này phong ơi lụm lụm lụm lụm lụm lụm mấy lụm mấy lụm mấy tôi lụm cho đây gói bay là đúng kiểu xịn luôn mọi người phải cần bắt cua trời ơi tôi đang ở trên cái bàn máy tính nè trên đây có quá trời à. quá vật luôn ui có thun có thun cần thun không tôi lấy cho tôi không biết nữa tôi tôi đang đi kiếm nè đây tôi cứ lụm hết cái gì ông cần tôi ông nói tôi cả tôi là xị lẹ về đồ chơi luôn á phong nếu ông vịt này cũng là được ta từ từ tôi làm thịt dịch ăn coi ui con dịch con dịch ui cái con vịt à. con vịt nó nghe răng nhìn thấy ghê lắm sam ơi thôi nhìn nó nè mấy bạn coi lại bạn trời cái mặt nó nhìn ghê vậy sợ ok để mình giết nó mình sẽ làm thịt vịt mày mày mày mày không mày hả vịt ok ok này anh này xem video này về kết ui anh dịch uh, à, xem video này và anh dịch sẽ rồi xong tôi bị dịch giết chết rồi con gì con gì thấy ghê vậy thôi ghê quá con một hay sao á Đây, hiện tại thì con robot thì phong còn thiếu một cục pin nữa thì mới có thể làm được con robot pin này tôi có tôi có hai cục nè tôi mới làm nè ờ, qua đây qua đây qua đây qua đây ôi trời này, sao mày cười nó bay luôn xịn vậy này đáp đất ăn tôi ăn Tôi không lên thử á Thôi bà đưa tôi cục pin đi Tôi không thèm cái máy bay của bà ờ. đâu Tôi Vậy Máy bay tôi xịn mà Tôi làm robot Tôi không cần máy bay của bạn Ok Đâu robot ông lại gì nó coi Đây quay quay Robot của tôi là xịn nhất luôn nhá Không phải bình thường đâu Đây đây dạ, Chế tạo robot nè Đây có con robot này tôi có thể đánh nhau với bọn quái vật ở bên đây là nó có cái bảng như là hình như là đặt bên đây đúng không à đặt ở bên đây đặt bên đây ui tôi có con khủng long nè ok robot khủng long hả wow trời Sammy ơi nhìn tôi ngầu lắm nè Trời ơi bạn ơi bạn biết gì không Sau một thời gian tìm hiểu các kiểu Và sau đó giờ mình đã phát hiện ra là con robot này nó không làm được gì hết trơn Nó chỉ có gọi là bảo vệ <laughs> cho mình không bị quái vật tấn công Với lại nó giúp cho mình ngầu hơn thôi chứ nó không làm được gì hết trơn Đây Phong ơi sau lưng không nè đáp xuống nè cho chơi này mới vui nè Trời ơi bay em tưởng cái to xác cái gì của ông rồi lên Rồi ngưỡng cái ngưỡng lên ngưỡng lên ngưỡng cái đầu lên rồi đừng ship Trời ơi Đừng có ship đừng có ship Đó ngưỡng cái đầu lên thôi để chơi bay sướng không à là hướng Trời cái đầu ơi. anh trên trời là bay hả đúng rồi xong rồi Ủa. đi đi di trục bằng chờ bằng bằng gì đó ngón rồi bằng bằng với bằng phím trời ơi phòng quê mùa quá à. trời ơi đây ồ oh. cái xe xong chưa cái ui ừ. tôi lại được xe rồi nha đây thôi sam sam sam sam sam sam sam dạ? đừng có chế cái xe nữa bây giờ sammy chế cái gì ta cái máy bay bay thoát thoát thoát khỏi chỗ này luôn chế cái máy bay xe làm gì dạ. mà mình đăng chế thì tôi xem review thử hiểu không mình trời ơi bà nói quá à, uh, đẹp không ơi lên xe xinh đèo không ơi đây <laughs> đó giờ lên đây ngồi chở hình như vậy? là chở được có một người à lên lên đi tôi hai ghế mà lên thử đi đó chở được có một Trời người à rồi tất gơi luôn nè thôi được rồi Bây giờ Phong nghĩ thế nè Sam ơi là chúng ta cần phải chế hai cái máy bay thì chúng ta mới thể bay ra ngoài cửa sổ và thoát được. Chứ bây giờ ấy, bọn mình có chế gọi là robot cái kiểu hình như nó chỉ giúp chúng ta bảo vệ chúng ta thôi chứ nó không có làm được gì hết trơn á. Vô dụng quá. Ờ. À Sam ơi tôi hiểu rồi Sam ơi. Ừ. Sam Sam Sam Sam. gì ạ? Tôi hiểu dạ? rồi. Mình mình muốn mình muốn bắt mình muốn điều khiển mấy con này á là mình phải cho nó ăn. Tôi tôi cho nó ăn cái gì đó cái cái kỳ gì nè đó cho nó ăn cái là là là là là, là nó nó sẽ thi theo mình. À hiểu rồi nó đi theo tôi nè. À, à hèn gì có cái gì cốt là đây lý do đấy hả <laughs> ok rồi, rồi. cho nhiều trời ơi các bạn bạn coi là mình có hai đàn em là robot luôn nha các bạn nha hơi bị xịn hơi bị xịn luôn ok ok tôi mượn robot xíu nha ờ tôi mượn máy bay xíu nha bay lên nè rồi robot thử coi tôi sẽ bay về cái hướng cửa sổ bên đây tôi thấy bên đây nó có cái cửa sổ đâu nè đâu tôi đi thông nè tôi đi thông nè trời cái bay nó ít tầm nhìn quá đây đây đây đây đây tôi thấy rồi tôi thấy rồi có một cái cửa sổ trong đây hình như mình chui ra ngoài đây là mình thắng hay sao á ok hai em khủng long rồi vào đây quấn con này giúp anh coi hai em khủng long rồi rồi xong hai em khủng long bỏ tôi sao à ok ok rồi rồi tôi tôi biết đường để để để thoát rồi chúng ta chỉ cần leo trên cái ống thông gió này chúng ta chạy ra ngoài được thôi ok từ để tôi về tôi về cứu bà đây rồi bây giờ mình sẽ chế cho mình gọi là cái máy bay nha các bạn nha ừ, chế cho mình thêm một cái bay máy máy bay cho sam nè rồi ok sam ơi có máy bay nè sam rồi. đây, tôi đang đi tàu lửa đây phải không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi chỗ này nha các bạn nha. Ok, let's go, Đúng let's go. Rồi rồi nhỏ nhà quá không ơi thì nhốt chỗ đây tôi không sợ luôn à tôi không muốn biến thành đồ chơi đâu ok đây rồi đây có hai cái máy bay đây xa một cái nè đây ok tôi một cái rồi bay bà, bà bà bay ra ngoài đi bà bay ra ngoài đi ok rồi uh, ông, rồi. ông ông khoác đâu sao bay đi theo tôi bà đâu bà đâu ừ. đây này đi đi theo tôi bên đây bên đây đây chúng ta sẽ sắp thực được thoát ra ngoài các bạn ơi chúng ta sẽ không còn là một món đồ chơi nữa Ủa, đây cái con chó này ui tôi tưởng đây là cái kệ không ơi nè tôi bay không nè bay không nè chui vô chui vô chui vô ok rồi tôi qua được rồi có chừng chết nha mình... bây giờ sam sam có đồ ăn hay gì không cho tôi đi ờ tôi chưa mua trời ơi <laughs> tôi còn có tí xíu máu rồi chị ơi trời ai biết rồi không trời ơi kiểu này là mình sẽ phải sinh tồn với một với một, một ít máu bé tí tẹo thôi bạn ơi không sao không sao tôi có kiếm đây tôi nghĩ là được tôi nghĩ là được để tôi uh, vô tôi xem đường nào để Ê, thoát ra ngoài ra coi chừng nha ừ. có mấy cái bẫy nè có mấy cái ghim cái gai nè mà đụng vô là mất máu á từ đi qua đây coi ờ, ghê quá bây giờ tôi phải cố gắng giữ máu của tôi tôi không để thể nào để tôi chết được tôi mà Này, chết đứa kiếm tôi chém cho tôi kiếm cho chém trong nước đằng sau thôi lỡ không bị gì sao ủa tôi là con trai tôi phải bảo vệ với bà chứ bà nói gì kỳ vậy ờ cái này cần lụm ta chắc phải cần lụm mình về nhà mà ui coi chừng có mấy cái gai nha có mấy gai nha coi chừng đạp, đạp chúng nha màu xám đúng khó nhìn luôn á bà đạp chúng một cái là bà bà bị hồi sinh lại chỗ cũ á là bà khỏi về nhà luôn á là tôi phải đi dồn tôi tôi mũi bay lên trời khổ lắm mọi người ơi ui sam ơi tôi tìm thấy được đường ra rồi nè cuối cùng cũng tìm thấy rồi ok đây hình như là nhiệm vụ bọn mình là phải chui ra ngoài đây thì bọn mình mới chiến thắng được hay sao ok ok quay lại lấy cái máy bay trở đây tôi còn có chui được tôi còn có một, tôi còn có một ít thức ăn rồi à, trên tôi đi chậm quá trời ơi trời ai để tôi để tôi để tôi đi nhanh cho này tôi giúp không tính ra hai đứa mình ai cũng đói với nhau mà thiệt luôn á nhốt bị nhốt trong đây không có một tí đồ ăn nào luôn ok rồi tôi lấy máy bay tôi bay rồi. đi đi đi sam đi Này này này. à, dạ, dạ. cái máy bay tung cái tung cái đầu tôi vô cửa đây á dạ. gì vậy heo ơi à, à. ok rồi mình à, đã rồi lên lại chỗ này đã bạn ơi bây giờ mình sẽ cố gắng cuối đầu cuối đầu không ơi cuối đầu không ơi đừng đừng có okay, ngửa okay. trời rồi cứ đến nơi chỗ này nè đến đây nè đến đây nè đến nè chỗ này chỗ này đâu đâu tôi mắc tới nhà anh ơi trên đầu ba trên đầu ba trên đầu ba đây đây rồi à. bay lên là được bay lên là được wow Bay lên đi không ơi trời cái máy bay của tôi bị dính lại ok rồi được rồi nè yes oh my god cuối cùng thì chúng ta cũng đã thoát ra ngoài được rồi về nhà ăn cám xe ăn thịt nữa bbq ăn bò khô thôi <laughs> đói ok bạn ơi Ok bạn ơi, vậy là coi như là trong tập này mình và Sammy đã có thể thoát ra khỏi được cái thế giới đồ chơi quái quỷ này rồi bạn ơi. Bọn nó nhốt mình ở trong cái thế giới này thề luôn á, khổ ghê luôn á, không có đồ ăn mà còn gặp quái vật nữa. Nhưng mà không sao, cuối cùng cũng đã thoát ra được rồi. Rồi ok, và anh em có cảm thấy thích video này hay không nào?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 Và anh em có thấy thích gọi là những cái video mà mình quay show cam với nhau như thế này hay không? Thì anh em hãy đừng quên bình luận lại bên dưới và hãy để cho video này đạt được khoảng uh, à, 10.000 like đi Nếu như video này đạt được 10.000 like thì những video sau mình sẽ quay gọi là show cam cùng với Sammy như thế này nha Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Tạm biệt, bye bye, bye.